Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn đã quay trở lại với kênh à, Sơn Tây Bắc Ngày hôm nay thì à, Sơn đang đi quay một cái đám cưới của người <laughs> dân tộc Mông các bạn ạ Và một cái điều đặc biệt thì thời tiết ngày hôm nay nó khá là mưa vì ảnh hưởng của cơn bão số 9 và đây, bây giờ Sơn sẽ quay một chút về cái con đường đi <laughs> vào trong cái đám cưới Cái đám cưới này thì ở trong bản đấy, như các bạn quan sát thấy thì cái con đường khi đi vào trong cái đám cưới này ạ à, nó khá là trơn trượt và khá là khó đi ở đây thì à, có một cái view cảnh nó cũng khá là tuyệt vời nó khá là đẹp bởi vì à, đây là nó ở trong bản mà các bạn cho nên là mọi người có thể quan sát được là cái khung cảnh ở đây phải nói là rất là đẹp đấy rừng núi nhưng mà rất là tiếc vì thời tiết ngày hôm nay nó khá là âm u cho nên là đường cái đi lại các thứ là nó hơi bị bất tiện một chút à, bây giờ sơn à, cũng đi vào đến à, khu vực gần à, cổng của nhà cô dâu rồi các bạn ạ và hôm nay thì sơn sẽ mời tất cả mọi người cùng <laughs> đi đám cưới của người dân tộc hơ mông xem là nó có những cái gì đặc biệt không các bạn nhé đấy như mọi người xem này đường thì nó đường đất đỏ nó trơn trượt lắm và đây rồi khu vực nhà cô dâu và cái đám cưới ngày hôm nay mà Sơn à, đến à, để ghi hình thì cũng đã đến đây rồi và ở trong này thì gần như là người đồng bào Hơ Mông này người ta sống cũng không có đông đúc các nhà dân ở xung quanh đâu cũng chỉ à, kiểu như mỗi nhà một, một tròm trơn quá mọi người ạ đi lại rất là khó khăn luôn nhưng mà vì phục vụ cho khán giả khắp các nơi thì Sơn cũng sẽ cố gắng để đến đây và ghi hình ghi lại những cái à, nét văn hóa của người à, đồng bào Hơ Mông và trong cái đám cưới của người Hơ Mông thì nó có những cái gì đặc biệt thì Sơn sẽ cố gắng để ghi lại những chi tiết truyền tải lên cho mọi người xem nhé. Mới bước vào trong à, khu dạp hội trường của đám cưới ngày hôm nay thì theo Sơn quan sát thấy rằng là trong đám cưới ngày hôm nay thì mọi người cũng chưa tổ chức cỗ bàn gì và đây thì ờ, có các ờ, chị em bà con ờ, người Mông cũng chắc là người gia đình đang tập trung ở đây để chuẩn bị cho bữa cỗ trong đám cưới ngày hôm nay thôi các bạn ạ. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển ra khu vực uh, phía đằng sau, khu vực bếp của trong đám cưới ngày hôm nay xem là trong đám cưới ngày hôm nay thì uh, nhà cô dâu sẽ có những cái món ăn gì nhá. Xin chào các cô nhá. Đây uh, như mọi người có thể quan sát thấy rằng là đồng bào người Mông ấy thì họ có những cái bộ trang phục rất là đẹp. Đó khi đi ăn cỗ hay là khi đi chợ các thứ thì mọi người có những cái bộ trang phục rất là đẹp quan sát thấy rằng à, thời tiết ngày hôm nay thì à, cũng khá là xấu bởi vì à, cũng đang do ảnh hưởng của cơn bão. Ngay từ lúc ban đầu thì Sơn cũng đã giới thiệu rồi. Và bây giờ thì các khách mời, bà con dân bản thì cũng đã được mời vào những cái bàn tiệc, bàn cỗ. Đây xin giới thiệu tất cả mọi người là cặp đôi dâu rể người dân tộc Hơ Mông của chúng ta trong video ngày hôm nay chính là đây. Và <laughs> Hôm nay thì ờ, cặp đôi này ờ, hiện tại là cô dâu thì đang có bầu rồi Cho nên là cũng không thể mặc được cái bộ váy của người đồng bào Hơm Mông Bây giờ mình sẽ hỏi thăm một chút nhá Anh chào chú rể Chú rể cho anh hỏi là em sinh năm bao nhiêu chú rể á? Em 23 23 thế con vợ? 24 À vợ 24 Có thế là, là vợ có bầu được mấy tháng rồi? À, 7 tháng rồi à, <laughs> Đấy À thế à? Thế Em cũng ờ, không mặc à, quần áo của người hâm mông luôn đúng không? Mặc thường luôn đúng không? Ờ. Đó như mọi người quan sát thấy thì ờ, theo như À, lời giới thiệu của chú rể thì à, cô dâu của chúng ta ngày hôm nay là đã có bầu được 7 tháng rồi cho nên là <laughs> đang à, tạm thời là không thể khoác được trên mình à, bộ váy của người đồng bào Hơm Mông và bây giờ thì à, dâu rể sẽ lên sân khấu hội trường để à, ra mắt à, mọi người các bạn ạ hai em lên đi <laughs> đây dâu rẻ chúng ta rất là đẹp nhá ở thưa quý vị xin được hoan vâng, được chào đón tất cả quý vị tiên cho phép để người làm chương trình gửi đến cho tất cả quý vị qua khách vì một lời chúc sức khỏe một lời chào trân trọng nhất chúc đại lễ vũ quy thành công tốt đẹp một trăm cái tuần lễ vũ quy mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy ngàn đèo ta cùng qua tình yêu là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người nó thật cao quỷ thiêng liêng nhưng nó thật gần gũi đó là sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương giữa đất và trời giữa ngày và đêm và từ khi mới sinh ra thì cô dâu thì xấu và chú rể gieo chu đã được sự yêu thương chăm sóc của hai bên gia đình và khi lớn lên trên bước đường học tập cũng như công tác hai bạn đã quen biết nhau và khi hai trái tim đã cùng hòa chung một nhịp đập thì chú rể nói với cô dâu rằng anh về thưa với mẹ cha để nơi ta được làm con một nhà và sợi chỉ tơ hồng đã được ông tơ bà Nguyệt xe duyên và hôm nay ngày lành tháng tốt được sự chấp thuận của hai bên gia đình được chính quyền sở tài nơi đây nhất trí hoan nghênh và đặc biệt là bạn bè cùng trang lứa đã gieo cho hạt đầy bông và đã đến giờ đêm hoa kết cháy và ban tổ chức mời cùng xin long trọng công bố đại lễ vũ quy của cô dâu thì xấu và chú rể sao chu xin được phép bắt đầu một trang với tay từ lứa quý vị với kính thưa quý vị và trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay thì chúng ta đang chứng kiến những giây phút quan trọng của đôi bạn trẻ. Và kính thưa quý vị, chim khôn thì đầu đắp nhà quan, trai khôn thì dựng vờ gái ngoan thì gà chồng hôm nay là lễ tờ hồng mừng cho hạnh phúc mặt đồng từ đây và kính thưa quý vị theo phong tục của người hơ mông thì những cái chương trình tổ chức đám cưới thì không cầu kỳ không phải long trọng như những cái đám cưới của ờ, những ờ, người kinh người giao người Tay. đây là trẻ đã đến với nhau trong một tình yêu trong một khoảnh khắc đẹp nhất và khi hai con tim hòa chung một nhịp đập thế đôi bạn trẻ đã quyết định trèo lại con thuyền tình yêu đúng không quý vị và chúng ta cùng đồng một tràng ngón tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ và kính thưa quý vị chúng ta hãy chứng kiến một giây phút quan trọng trong đài trong ngày hôm nay và chú rể sẽ trao cho cô dâu một nụ hôn đồng thắm nữa ạ được thì quý vị đổ một tràng ngón tay thật lớn ạ lớn hơn nữa ạ vâng kính thưa quý vị người uh, chú rể uh, Đoạn đòi với MC như thế này Ngày xưa thì mới quen nhau Muốn hôn một cái nhưng sao thẹn thùng Bây giờ nên vừa thành chồng Sao không hôn nhiều cái để thỏa lòng ước mong Và vâng, quý vị đang chứng kiến một giây phút quan trọng Và xin mời cô dâu và chú rể quay vào một góc yêu cơ được không ạ Quay vào trong góc yêu cơ ạ Xin mời chú rể tóm à, chỗ ờ, mềm nhất của cô dâu ạ Chỗ mềm nhất ạ Chính là bờ eo đúng rồi ạ và cô dâu tóm cái chỗ cứng nhất của chú rể ạ tóm cho cứng nhất ạ đúng ạ chính là bờ vai nhiều anh thanh niên ở dưới kia cứ cười à, vâng kính thưa quý vị và chúng ta cùng à, đón chào một đủ hôn rất là nồng thắm trên sân khấu ngày hôm nay và hôm nay thì cưới tài sân nhà cho cô dâu ba xây vừa lấy đà vừa hôn đúng không ạ chú rể chỉ việc đứng im mắt lim dim tim giật giật tận hưởng nụ hôn của cô dâu cô bác của du cùng xin khuyến cáo các em nhỏ độ tuổi đồ rê mí chỉ nhìn mà không được bắt chước tránh tình trạng là bị phê được không ạ ba chú rể nhắm mắt chưa chú rể nhắm mắt chú rể uh, xeo chu chỉ đứng nghiêm sau chuẩn bị ba hai một xin mời một đũa đang chảy ạ đang có một uh, chương trình uh, gala quay để chú rể và cô dâu có hôn một nụ hôn rất là nồng chảy trên sân khấu một hai ba xin mời cô dâu cười chú rể quay mặt ở ờ, mc xem chú rể có nhỏ đồi không cô dâu cười nào bắt đầu bắt đầu bài ạ quý vị vỗ tay để đồng viên tinh thần đúng không ạ quý vị vỗ tay thật lớn ạ lớn lên ạ lớn lên ạ đúng không ạ vâng xin mời vâng một tràng vỗ tay của quý vị đã đồng viên tinh thần cho cô dâu của chú rể có một mùa hôn rất đồng chảy trên sân khấu ngày hôm nay và vâng, kính thưa quý vị, trong hôn trường ngày hôm nay thì à, ban tổ chức tôi cũng xin mời tất cả quý vị thay mặt cho gia đình đời lời cho cô dâu và chú rể. Ban tổ chức cũng xin mời tất cả quý vị có khách quý chúng ta hãy tự nhiên ra những chén rượu hồng cũng nhân dùng bữa cơm thân mật với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành kính mời và xin mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy xuống từ mặt tiền để cùng nghe những lời chúc của tất cả quý vị. Một lần nữa xin chân thành kính mời. Chú rể là ở riêng các bạn hay là ở chung ạ? À? Ở chung ạ? À? nếu ở chung thì không được nhưng mà ở riêng thì thái sẽ tăng cách nhà để cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay nếu chú rể là bảo ở riêng thì không thể tặng được mà chú rể ở chung à chú rể ở chung thì không tặng được nhưng mà ở riêng thì thái sẽ tặng là món à, một quà rất là ý nghĩa một món quà đó chính là một ngôi nhà ba sàn rất là đẹp để dành tặng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay như vậy là chương trình tổ chức ờ, lễ thành hôn của đôi ờ, bạn trẻ ờ, người dân tộc Hơ Mông, Thị Sầu và Seo Chu thì cũng đã được anh MC đưa lên trên sân khấu hội trường và đã có những lời giới thiệu. Và mọi người đồng bào dân bản ở đây thì đến ăn cỗ như mọi người vừa xem ấy, đến ăn cỗ thì mọi người ăn rất là nhanh và đã một tốp ra về rồi. Còn bây giờ thì các anh em à, nhà bếp cũng đang chuẩn bị à, một à, loạt cỗ tiếp theo để tiếp đón những cái khách mời tiếp theo. Và thời tiết ngày hôm nay thì Sơn vẫn phải nhắc lại một chút là thời tiết hôm nay rất là buồn vì mưa gió hơi bị ướt át các bạn ạ. Đó, như mọi người cũng đã thấy thì một tốp khách đi ăn cỗ vào ăn cỗ rất là nhanh và sau đó thì cũng đã túc tắc ra về. Còn à, bây giờ thì à, gia chủ của à, lễ thành hôn ngày hôm nay thì cũng đang à, chuẩn bị những à, mâm cỗ tiếp theo để à, đón tiếp những vị khách tiếp theo. Nhưng à, Sơn nghĩ ngày hôm nay thì chắc là mọi người cũng rất là ngại đi à, cái đám cưới này. Thực ra thì à, đồng bào dân tộc Hơ Mông thì người ta sống rất là quần chúng, cũng nghĩa là rất là quê quần gắn bó. Nhưng mà vì cái thời tiết hôm nay trời mưa, đường trơn trượt cho nên là mọi người cũng rất là ngại đi. Đấy, như mọi người có thể quan sát thấy là cái đường đi nó rất là trơn trượt, mọi người đi lại nó cũng khá khá là khó khăn luôn. Các bạn thân mến nhé Cái đám cưới của đôi bạn trẻ người dân tộc Hơ Mông thì ờ, như ờ, mọi người cũng đã xem rồi Và các chương trình ờ, gọi là giới thiệu cũng như là mọi thứ ăn cỗ của người đồng bào thì mình cũng đã quay rồi và đã truyền tải lên trong video để cho mọi người xem rồi còn uh, bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được uh, tạm thời kết thúc cái video này tại đây để uh, <laughs> Sơn đi vào ăn cỗ một chút các bạn ạ xem là hôm nay đi ăn cỗ ờ, cái món ờ, những cái món cỗ của người đồng bào dân tộc Hơm xem là có những cái điều gì nó ngon ngon không hay là nó đặc biệt hơn khác biệt hơn so với những đồng bào dân tộc khác không các bạn nhá còn bây giờ thì Sơn xin phép được kính chào tất cả quý vị các bạn bye bye